Hello, xin chào tất cả mọi người nhé Lại là mình đây, mình là VT Gaming đây Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng trợ thủ nhé, là vị tướng Lâm Bua nhé Thì trợ thủ thì mình lấy tầm nhìn cho tem thôi Thì mình giờ đi mình đi kiếm rắc nhé Tại vì kiểu gì cũng kéo bùa Không biết lớp bụi nào nữa. Đây đây bụi này này Chơi này Thì mình đi trợ thủ thì mình chủ yếu là chống cướp phá rừng với lấy tầm nhìn cho tem thôi nha tem bạn dí ghê quá thôi về trụ thôi không ăn máu à không máu thì mình xin xong rồi mình lại quay nha tại vì kiểu gì cũng phá bùa xanh như mình này tại grac đã tới đây rồi để mình lên top đây lại phá này các bạn thấy không lại chui bùa xanh phá này cho nên là mình đi uh, ờ, sb ấy mà gặp mà grac thì mình chịu khó đi trách tầm nhìn với mình đi phá grac lại nhá mình cứ cho garage ừ, ấy là tem dễ chơi à còn ad thì quả này mình chết rồi còn AD thì ờ, trong tầm 5 phút đầu game ấy thì trụ bảo vệ rất là tốt cho nên mình cứ để AD tự farm nhé mình không để SB với, ừ, để AD solo với AD bên kia là được còn mình cứ đi cùng Greg thôi thì mình sẽ lấy lợi thế cho tem tem không bị uh, thọt đồ nhé còn mình SB thì mình có thọt xíu không sao đầu game mình chết vài mạng cũng được kiểu đè tem xanh là được thì từ thì sẽ giữa game hoặc cuối game tem mình sẽ có lợi thế nhiều hơn nhé để mình qua này hoặc là mình lấy tầm nhìn cho tem này hay mình lấy tầm nhìn cho AD biết là thằng bạn qua đó sẽ đông này thôi xong rồi kéo chúng này chết rồi tại vì tem bạn ừ, choáng nhiều quá thì khả năng là mình sẽ lên đôi ờ, giày trước phụ trợ nhé thì trong game này thì mình sẽ lên cái giày kiên cường nhé để lấy ờ, một chút xíu kháng hiệu ứng để tem bạn có Natalia choáng thì rất là khó chịu thì giờ vẫn chưa là phút thứ năm cho nên mình cứ đi quanh map thôi mình cứ đi vòng vòng chơi vậy chơi SB thật ra rất là sướng nhá. cái lòng vòng vậy không phải lo về sát thương hay là lo về phải giữ mạng các kiểu đồ thì mình cứ đi lòng vòng mình giữ mang cho tem này mít này chơi này mít này tính quá đấy, đấy mình chưa có giày nên là sáng khó chịu nhé đó, thì mình cứ đi vòng vòng mình gây khó chịu cho tem bạn thôi à, quả này mình ulti vào ad này xong mình lại ra kiếm chuyện vào rách thôi thì mình cứ chơi vậy thì ờ, tem bạn khá là khó chịu nhé mình sẽ làm ảnh hưởng tới ờ, khả năng lớn của tem bàn đó, tem mình đánh nhau này mình ra mình dí này thì mình làm sao mình cứ gây áp lực cho chủ lực tem bạn thôi thì tem mình rất là dễ đánh tại đầu game sb đồ cũng chưa có trâu á à, còn ad thì mình chỉ bảo vệ lúc cần thiết thôi nhé còn thường thường thì mình chơi sb thì mình sẽ hay đi lung tung vậy á Quay là mình ulti này Không chúng thì chắc mình lại về thôi Còn về nói sơ qua vị tướng Lâm Bua này thì Vị tướng này là thuần trợ thủ nhá Thì chiêu một của vị tướng này có tên là Đất bằng dậy sóng Thì khi mình xài chiêu một đấy thì sẽ có một ờ, Kiểu như là đá phía trước Một trong khoảng cách khoảng tầm 20 mét thôi Thì sẽ gây uh, sát thương vật lý nhá kẻ địch trúng chiêu thì sẽ chịu suy yếu bị giảm thương vật lý và phép gây ra trong vòng 3 giây nhé còn chiêu 2 thì có tên là bất bất khả cản phá thì mình sẽ lướt về phía trước à, làm choáng tướng địch và một chút công vật lý nhé đó đây còn chiêu cuối thì à, chiêu cuối thì à, mình sẽ À. à, chiều cuối thì chiều cuối của Lumbua thì là sẽ tạo một giải đai phía trước ấy. chiều cuối thì trong có mắt tổng mình làm choáng được tương vị rất là nhiều nhá thì trong game này thì mình thì mình chơi game mình không có hạn chế đâu cứ có là mình xài này thì mình cứ đi mình round cho tem thôi mình lại làm choáng này Đó thì mình làm vậy ấy, là để cho các bạn khó chịu còn nói sơ qua về bảng ngọc thì à, ngọc lông bua thì à, ngọc đỏ mình sẽ dùng 10 viên tốc đánh máu và giáp nha còn à, ngọc tím thì mình sẽ lên 10 viên máu tối đa còn ngọc xanh thì mình sẽ giảm hồi chiêu 10 viên luôn còn phù hiệu thì mình xài phù hiệu mọc giáp để tăng thêm độ châu bò quay trở lại với trận đấu thì mình lại đi kiếm một rách thôi kem này thì mình chỉ đi kiếm một rách thôi ừ, rách phế cho mình khá dễ nhá à, mình bắt chết được rách cho này ngon lành mà xong mình lại mít này thì nhiệm vụ sb của mình chỉ vậy là mình nghĩ là tem nó dễ chơi rồi không cần phải à, ờ, vào cái ad nhiều đâu ad có thể tự lo được mà tại vì mình đã gây khó khăn cho sb tem bạn rồi đấy thì hai AD solo với nhau thì thắng hay thua là do trình của AD thôi cái đó là coi như nhân phẩm của mình thì AD tốt thì mình dễ đánh còn AD mà dở thì mình làm người khác thì trận này mình thấy AD đánh khá là tốt nhá cho nên là mình càng được tự do luôn thì lúc đầu team mình cũng khá là thọt nhưng bây giờ thì đã cân bằng rồi nhá và triệu vân cũng khá là xanh nhé và triệu vân xanh thì các bạn biết đấy team rất là dễ đánh nhá thì giờ bắt đầu khóa thứ năm thì mình sẽ để ý à, D nhiều hơn mình sẽ đi về đường nhiều hơn nhưng mình vẫn kiếm rách nhá, tại vì mình s mình đi sb là mình hay kiếm ờ, sb khác lắm để tránh gây khó khăn cho tâm mình đây này mình sẽ gây khó khăn cho mid với ấy luôn này hoặc là mình gây vậy mình cũng sẽ lấy từ mình cho ad ấy. thì ad sẽ căn được khi nào mà tem bạn qua để rút về ừ, mình tính chuyện rách cho này đó mình cứ gây áp lực vậy là không tem bạn không dám lên cao ấy quả này mình cũng chơi này ở à đây chết rồi biết mình chạy được không đấy ừ, quả này mình chạy được nhá mình chạy cũng sẽ chạy có bên kia kìa đó thì xong xong mình về thủ trụ thôi tem bạn băng trụ này Nhưng mà khả năng cao nữa. rồi mình đi sâu rồi quả này không giữ trụ mất mạng luôn này tại vì tem bạn cũng chia sát thương đều ấy với lại à, rừng đâm bạn có chiều hai có thể né đam trụ ấy cho nên là mình không thổi được quả này thì mình, nãy giờ mình không thấy mít canh đâu cho nên mình nhắn tin thử con mít có phản ứng gì không tem mình với team minh kia thì dượng khá đều nhá nhưng mà tại vì rừng xanh nên khả năng tem mình sẽ khá là dễ đánh nhá rừng mới cân hai cân ba thì trên đó kìa trận này team mình dừng đánh khá là tốt huyền thoại này thì dừng xanh thì dễ khá là dễ đánh thì giờ mình cứ đi ờ, lại mình chiến thuật cũ thôi mình cứ đi lấy tầm nhìn cho tem thôi ăn được cái trụ nào thì ăn thôi thì giờ mình sẽ gây áp lực này cho tem lấy trụ này mình chơi SB mà SB hợi châu bò ấy, thì mình cứ lao lên trước nhé mình không cần đánh được mình cứ lao lên trước này tem bạn tự áp lực à mình tiện mình lấy màu xanh này thì mình phá rừng cho mít ăn màu xanh này đấy mình cứ chơi vậy thì Ủa, chưa xong nữa hả mít ăn màu xanh khá lâu nha Ủa, không ăn được luôn này kéo ra luôn rồi này ăn được không chán mít thật mình dùng cái chiếc cuối luôn mà để bùa nó quay trở lại này đấy cho bạn lao ra này mình vật giải nhá mình vật giải hơi sớm rồi thêm mức hút nhưng mình ở đây mình sẽ chắn sát thương nha thì chơi uh, thì cách chơi sb thì nó chỉ đơn giản vậy thôi quan trọng là chủ yếu mình di chuyển lấy tầm nhìn cho tem vẫn lại gây áp lực để ví dụ lấy trụ á thì mình cứ lao lên mình tạo áp lực cho tem tại vì mình trâu bò mà mình đỡ một hai đam trụ cũng không sao với lại bản thân chất tướng của con bua này nó khá là trâu mình sẽ chịu được vài đám trụ cách chơi này thì áp dụng cho mấy vị tướng trâu bò thôi nhé SB hệ châu bò nhé chứ Alice, ví dụ như Alice hoặc là ấy thì không chơi được nhé tại mấy cái đó nó không có trâu bằng mấy con này này thì bây giờ mình à, mình chơi nhau với bạn ờ, SB này đánh nhau này đó rồi tem làm gì làm hai này đánh nhau cũng được mình đánh nhau tới sáng luôn đấy thì mình cứ giữ được chân SB này là tem mình thành công rồi tại vì tem mình xanh mà đó chơi luôn này chơi luôn thì mình đánh nhau thôi này cứ đánh nhau tới mai luôn rồi người rách chạy rồi rồi tem chết đấy tem bên kia chết rồi người rách chạy mất tiêu rồi tại, tại vì mình lên ngọc thủ với này mình lên đồ thủ nhiều cho nên là đam mình khá là bé đánh lính khá là lâu luôn uh, còn về trang bị thì uh, sau khi lên cái, uh, cái giày ấy, thì mình sẽ lên cái đồ mà uh, phụ trợ đại điện mở chói ấy, để uh, hóa giải cái cầm lặng của rách nha à, cái sốc đồ thứ ba thì mình sẽ lên cái huân chương choi tại vì trận này con Hatania đầu game khá là mạnh cho nên mình lên luôn để khắc chế một phần nào đó đây này tốt bên kia kiếm tem mình này mình quay lại lên luôn nhé xong rồi chứ chỗ vân khá là xanh nhé. nên là cái quả này, này mình ghép được này là mít không thể là phòng thủ này mình giết được luôn này hồi chữ cuối mình chơi này rồi chúng là bạn chết nhé còn xuất đồ thứ tư thì mình sẽ lên cái giác hiệp sĩ xong mình mình hay lên mấy món đồ nhỏ trước xong mình sẽ lên cái khiên uh, khiên huyền thoại trận này thì cuối cùng thì mình sẽ lên cái giáp hồng mệnh nhưng mà trận này thì khả năng kết thúc sớm ấy. mình không lên giáp hồng mệnh nữa mình chắc chỉ lên được con đồ thứ năm rồi ad chết rồi nhưng vẫn kịp cân hai ta mình vẫn có lợi thế nhá đó các bạn nhìn để ý thì mình ganh nhiều quá gách 07 à, không có trợ được nhiều cho tem ấy mà ý tem mà sb yếu ấy, thì tem mình sẽ rất là dễ đánh nhá thì mình cứ đi uh, kiếm mối sb thôi để cho bạn ấy không hỗ trợ được nhiều cho tem ấy là mình thành công rồi vậy mình lại mình lấy được tầm nhìn nữa thì uh, trận này khả năng khoảng tầm vài hai ba phút nữa là win thôi nhá tại vì triệu vân với ad theo mình quá là xanh rồi một người là nãy mình check thì là một người là chín một sao một người là tám mấy tám hai tám ba gì ấy Ờ, phải bắt luôn này phí ờ, phí chiều cuối rồi thì mình cứ gây áp lực cho tam bạn thôi uhm, mình không cần bảo kê ad nhé à, về về cái ờ, cái đồ áo ừ, tròn à, thành ra ấy, à, cái áo tràng lửa ấy thì mình lên là tại vì mình tính solo nên là nãy mình lên nhé còn shop đồ chuẩn thì là như mình nói trong video nha thế này mình cứ ghép ghép lực thế này đó là team bạn cũng không dám lên cao á nên tem mình đang thế công rất là dễ đánh mình cứ ghép lực cho AD là bạn phải xài chiêu để chạy đồ ấy thì không uh, giết thêm mình được à, quả này hên này quán này mình di chuyển chậm này đi nhanh tí nữa là chết rồi này có tam này lên thì bây giờ mình vô mình làm rốt thành tem bạn luôn nha để tôi tụi mình lấy trụ nha sân tem bạn đập to này thôi xong rồi mình cứ bị gách kéo vô trong đó mình chết nha có trâu có nào trâu nhưng mà một thì không nào cân năm được nhưng mà tem mình thì vẫn có lợi thế tầm này thì mình có chết nhiều nữa thì cũng không quan trọng rồi tem khá là xanh nhỉ. chữa vân truyền thuyết luôn rồi này tốt bạn chết này Thế mình khi ra tầm này cũng mạnh rồi này tại vì đang là giữ game ấy Thế bạn bên kia thì khá là thọt rồi thì đó giờ xong là mình sẽ lên cái phiên điện thoại này để chống chịu được lâu hơn đấy nãy mình lấy áo tròn ra để mình công nhưng mà khả năng là giờ không được tại vì mình tính là gạ kẻ đánh nhau với sb ấy, cho mẹ lên áo cho thần ra rồi có một tí thiêu đốt đấy thì giờ tem mình đã đẩy tới nơi rồi thì giờ mình lên mình hỗ trợ tem win luôn nha đó mình cứ lao lên đầu này để tem bạn khó chịu phải chạy về thì quả này mình sẽ vô mình ke cho bạn ờ, Ừ, AD lấy trụ luôn nha đó mình cứ lên gây áp được này là tem bạn về sợ rồi về Atan cũng rất lên thủ trụ luôn này đó mình cứ lên mình ép hai trụ lực tem bạn là AD với ờ, Mít thôi thì tem bạn sẽ không uh, lên cao được để đép trụ đép lính được đấy đó mình cứ lên mình gây ối đây này bây giờ mình ra mình kiếm chuyện với uh, ờ, AD này mình lên mình ép AD luôn này thì mình khá là trâu cho nên là tầm này thì mình trâu lắm à khả năng uh, video của mình đến kết thúc rồi uh, cảm ơn tất cả mọi người nha bye bye